đã yêu Và lòng muốn cô đã yêu Rằng cô ta rất yêu Điều đó cũng đã yêu Tình ta anh viết lên Vì cô anh viết